đây đây là kem chị mụn đây ờ, đây đây là kem chị mụn bảo vệ mắt à vô đây chị hấp mụn nha mấy cô mấy chú ừ. mấy cô mấy chú mua ủng hộ cho bé một tiếp nghe để bé có tiền bé ăn bánh nha mấy cô mấy chú đừng có lột con lột bóc hư ừ. rồi nói tiếp ừ, má bộ đây má mới lớn mới lớn rồi mụn đi à. rồi dạ, cái này vô con chị mụn mà có được cái nhìn ai cô nhìn vô camera nè rồi nói đi nhìn vô nói chị hai ví, ví dụ mặt chị hai con có một rồi để ví dụ mặt chị hai con đây có mụn đây mà cũng rất dơ nó hết mụn luôn hãy gửi cho con một dơ ủng hộ con nha ủng hộ con để con làm gì có tiền làm gì tiền con đi học hàng này đi kéo ra anh à. Ờ. nhanh đi về tối rồi về còn ghé đi đồ nó tối này nãy gì vậy nãy gì vậy rồi chào tiếp đi rồi thứ hai là cái kem này con nhìn vô đây nè rồi nhìn vô đây nói đừng nhìn ba hai ờ. kem ăn serum serum chị nám serum chị nám serum chị nám ai bị nám bị đen sức vô là láng mình tiếp theo đây là dạ, canxium chị nám à ai bị mai canxium chị nám à sức vô thả mắt trắng nha muốn con được nhưng mà mẹ thương và tiếp theo đây là kem chị nám và ai mà sắp vô à hết nắng nha cười đi cười đi hết nha rồi mua ủng hộ cho con ủng hộ con để con có tiền con mua mua cặp con đi học để con tiền mua cặp con đi học đây là hai triệu hai cho anh con giới thiệu giới thiệu chị hai coi bây giờ giới thiệu chị hai bây giờ giới thiệu cái cặp này coi đây giới, giới, giới thiệu cậu hai mặt nám nè Đây, đây kỳ vậy trời ơi ta đang bán ta đang bán gì kìa con đi con con giới thiệu lại ta đang bán mà tự nhiên Sàn để đây không Ừ, không còn đang xã đây chúng đi vô gỡ ra nữa hả xem thường con gái tôi quá vậy bộ tưởng con gái tôi không có livestream được hả muốn tôi cậu hai đào tạo lắm kìa này collagen tiếp chắc da mặt rồi xong ha chào chào mấy cô chú nha tắm nắng nha tắm trắng tắm trắng rồi tắm trắng nha ai mà ai mà che đen thì tấm này vô nó trắng luôn nha bây giờ con sẽ kêu người mẫu đi một chồng cái phước vào rồi mặt nạ sinh học tiếp theo đây là mặt nạ sinh học ai mà Olha,